Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ngày phán xét đã lên lịch, hai thanh củi gọc, chờ ngày đốn Vào ngày 27 tháng 12 năm 2022, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp Bộ Chính trị và Ban Bí Thư để đưa ra mức kỷ luật hàng loạt cho các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Nhân vật được nhắc đến nhiều nhất là ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực của Chính phủ Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021 đã bị đưa ra kỷ luật và người đứng đầu Ban Cán sự Đảng nhiệm kỳ này chính là ông Phạm Bình Minh. Ngoài ra, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2021-2026 cũng bị đưa lên thớt mà người đứng đầu là ông Bùi Thanh Sơn. Đây là hình ảnh vào ngày 27 tháng 12 năm 2022, Bộ Chính trị đã họp và đưa ra quyết định. Cho đến thời điểm hiện nay, Bùi Thanh Sơn đã bị kỷ luật nhưng ông Nguyễn Phú Trọng chưa cho biết liệu ông Bùi Thanh Sơn có bị cách chức hay không. Cùng một tội giống nhau nhưng thông tin từ bên trong đưa ra cho thấy ông Phạm Bình Minh sẽ bị cách chức. Nếu vậy thì ông Bùi Thanh Sơn cũng khó mà thoát tội. Sau khi Bộ Chính trị và Ban Bí Thư đã họp xong thì phần còn lại là thủ tục ở Quốc hội. Lẽ ra việc thay đổi nhân sự cần đợi đến kỳ họp Hội nghị Trung ương tiếp theo sẽ diễn ra vào khoảng 5 tháng nữa thì ngày nay vào cuối năm 2022 Bộ Chính trị đã cho Ban chấp hành Trung ương họp bất thường vào chiều ngày 30 tháng 12 để công bố quyết định thay đổi nhân sự của mình. Cho đến ngày 28 tháng 12 thì báo chí cho biết vẫn chưa có thông tin chính thức về nội dung kỳ họp bất thường này. Nhưng thực chất, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã có quyết định rồi. Nhiệm vụ của Trung ương Đảng chỉ là gật theo Bộ Chính trị mà thôi. Theo lịch trình, cứ mỗi năm có hai kỳ hội nghị Trung ương, Tuy nhiên, nếu có những yêu cầu đột xuất thì Bộ Chính trị sẽ triệu tập các cuộc hội họp nghị trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách bất thường để quyết định những vấn đề cho Bộ Chính trị đặt ra. Hội nghị trung ương bất thường lần trước là vào ngày 6 tháng 6, Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng hai ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm, đó là ông Nguyễn Thành Long và Trung Ngọc Anh. Sau khi bị kỷ luật một ngày thì hai ông này bị bắt. Đây là hình ảnh Trung ương Đảng họp bất thường vào ngày 10 tháng 12. Lần này, theo dự đoán sẽ là kỷ luật 3 người, đó là ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ông Vũ Đức Đam cũng Phó Thủ tướng và ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Không biết sau khi ra quyết định kỷ luật thì ông Nguyễn Phú Trọng có cho ông Tô Lâm bắt người liền như được trường hợp của ông Trung Ngọc Anh và của ông Nguyễn Thành Long trước đây hay không. Kỳ họp bất thường lần trước đúng vào dịp họp quốc hội nên Quốc hội đã bãi nhiệm ông Nguyễn Thành Long và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội họp bất thường bãi nhiệm ông Trung Ngọc Anh. Hai ông này đã bị bắt ngay sau khi cơ quan kia bỏ phiếu bãi nhiệm. Có lẽ lần này ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và Bùi Chính Sơn sẽ bị bắt sau kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15 chứ không phải bắt sau hội nghị trung ương bất thường. Vào ngày 21 tháng 12 vừa qua, ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội cho biết Quốc hội sẽ có kỳ họp bất thường từ ngày 5 tháng 1 năm 2023 cho đến ngày 9 tháng 1 năm 2023. Quốc hội họp bất thường để làm thủ tục hợp thức hóa về vấn đề Hội nghị Trung ương bất thường đã ra quyết định, đó là bãi nhiệm những người mà Trung ương đã kỷ luật. Khi Quốc hội họp thì ắt sẽ có bãi nhiệm, nhưng không biết là bãi nhiệm bao nhiêu người. Có thể là hai người mà cũng có thể là ba người. Đây là hình ảnh Quốc hội sẽ họp bất thường vào ngày 5 tháng 1 năm 2022. Ngoài ra, kỳ họp bất thường của Quốc hội cũng sẽ chính thức phê chuẩn nhân sự để thay thế. Dư luận cũng sẽ rất quan tâm liệu ông Nguyễn Thanh Nghị có lên làm Phó Thủ tướng hay không, hay là phải chờ đến khi có thông tin chính thức về trường hợp của ông Lê Văn Thành thì Nguyễn Thanh Nghị mới có thể lên thay được. Cuối năm 2023 và đặc biệt từ cuối năm 2022 cho đến đó